Chào mừng mọi người đã cùng đến với kênh Ký Kỳ Cục của mình nha Trước hết á, thì cho mình xin lỗi vì dạo gần đây mình không có thường xuyên ra video Vì dạo gần đây á, mình khá là bận, mong mọi người thông cảm cho mình nha Hôm nay á, thì mình sẽ chia sẻ với mọi người một trải nghiệm đi làm của mình Đúng hơn á, là khoảng thời gian học để chuẩn bị làm nhân viên chính thức của dự án Sony nha mình phải cảm ơn bạn Việt Dũng trước vì nhờ bạn đó mà mình mới có cơ duyên apply vào cái job này đây là con đường tụi mình hay đi trong suốt hai tuần thực tập này nè Đông kinh khủng mọi người ạ à. Hơi lạc quẻ vì mình đang cầm ổ bánh mì Mà nhắc tới sandwich nha Vì trên đường gần chỗ làm á Có một cái anh kia bán sandwich Anh rất là lịch sự và tốt bụng Mình thì mình cực có thiện cảm với những người như vậy Họ không cần phải quá biết cách ăn nói Nhưng mình thấy ở họ có một cái nét gì đó rất là chân thật Còn đây là con đường trước công ty tương lai của mình nè rộng ha mọi người ha Vừa chạy vừa cầm máy quay mà lo ghê Nhưng mà ráng để có hình ảnh cho mọi người xem chứ Ủa tình cờ vợ mày cũng ở đây hả? Vậy là mình làm chung Yeah dạ diễn không một tí giải <laughs> Khi là nhân viên chính thức á, thì tụi mình sẽ chấm công ở đây nè những dấu vân tay của mình vào thì cánh cửa nó sẽ tự động mở Đây là phòng training của tụi mình Mình cực thích cái phòng này luôn á Nơi này hai tuần rồi tụi mình làm quen được với rất là nhiều bạn mới nè Những cái đồng nghiệp tương lai nè Còn nữa, còn nữa, mọi người nghĩ gì về bữa trưa mà mọi người sẽ mang lên công ty? Mình á, là mình vẽ ra hết luôn Một lối sống lý tưởng của mình là sáng mở mắt ra chuẩn bị cơm để mà đem đi làm Rồi trong quá trình đó thì tập thể dục Trưa thì xách cơm nhà lên vừa tiết kiệm nè, vừa ít clean nữa nè Rồi ha, đem trái cây lên công ty ăn Trời ơi, nghe mà nó đúng kiểu hình mẫu lý tưởng luôn á trời Học hành mà không thấy bài vở đâu Toàn thấy ăn với trà uống Trời đất ơi Không biết lương có đủ chi cho trà sữa không nữa quay zoom lại zoom lại xong rồi. ra ok rồi rồi rồi rồi rồi rồi ra xa đi ra xa đi tại vì vô chổng mình mới lấy được mấy cái túi này chứ mày quay gần nó như túi ghét tức là tại vì ở đây nó đang có ánh sáng mình không tự nhiên tới hồi cũng thấy gì hết. là của bên kia không tao ly nhỏ thôi đúng rồi bữa nào rồi nào có đau rồi wow wow em muốn cái gì vậy chà bãi đi ờ đúng rồi ủa em muốn gì chiên nhanh hả à? Trời trước ờ, định nói vụ mất tiêu mọi người à, Không mọi người ơi Thực tế nó rất là phủ phàng Trong suốt kỳ thực tập á Giờ nghĩ chưa là tụi Tụi nó sẽ mở miệng ra là Ăn vặt, trà sữa, bánh tráng trộn Mà làm sao tôi tâm bất biến sửa dòng đời vạn biến được cơ chứ Cứ ráng mời thằng bé trà sữa Mà tôi đã order thì tôi chỉ order size L thôi Ừ. là sắp hết kỳ thực tập rồi dạ vâng dạ vâng dạ cảm ơn chị ạ dạ thôi em ăn đủ rồi chị để dành để bữa tối chị đi làm còn ăn chị cái kia ngon quá Trời đất ơi, lại trà sữa nữa Anh muốn không? Có <laughs> nghĩ chưa thì tụi mình làm điên làm khùng như là um, Hết uống trà sữa thì rủ nhau nhảy tiktok nè Rồi um, rủ nhau nghe chuyện ma nè Rất là vui mọi người ơi <laughs> Thời điểm mình edit vlog này thì kỳ học nghiệp vụ á, nó đã kết thúc Tụi mình đã cùng nhau qua một cái đợt thi lý thuyết và thực hành điều đó mới được xét làm nhân viên chính thức có những bạn thì vì một vài lý do nào đó mà không tiếp tục học để thi cũng có bạn không may mắn không đậu nhưng đừng có buồn nha cũng như mình đã từng nói không có gì là mãi mãi hết á quan trọng là sau những cái trải nghiệm này động lại trong chúng ta những điều tích cực nha cứ vui vì đã làm quen với nhau cùng đồng hành cùng đi với nhau trên một chặng đường Người ta thường nói là có duyên mới gặp nhau trên cuộc đời này mà phải không? Cảm ơn mọi người nói riêng và cảm ơn mọi người xem clip nói chung nha